mới có thể đầu tư được những cái mã kèo mà kiếm lợi nhuận cho tất cả anh em còn anh em mà chơi bên ngoài á, qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi giống như mà giờ mình giả tỷ thôi cái trận mà vô tới tứ kết của cúp C1 rồi cực kỳ khó đá cho tất cả anh em nằm những mã kèo trên dưới tài xỉu tại vì vô tới đây thằng nào cũng muốn có bàn thắng chứ không phải thằng nào cũng không cũng muốn có đâu nhưng mà nó sẽ xem xét nó thủ nó đá với đội hình nhiều khi dưới ăn cũng cũng chừng nhiều khi trên ăn nhiều thì đó bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang anh em vào chơi được những mã kèo phụ nè anh em rình anh em xem đội hình nó đá như thế nào và nó đá có tấn công nhiều hay không anh em vào tài xỉu thì nó sẽ hợp lệ hơn cho tất cả anh em còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh trước trận đấu một tiếng hoặc hai tiếng anh em đánh xong anh em xem anh em không có thể xây sở kèo không có thể bán kèo giống như hiện tại hồi qua thôi trong nhóm của mình cho những cái mã kèo cho tất cả anh em thì anh em cũng biết giống như mình cho hồi qua mình nhận định cái kèo của thằng hạng nhất anh cho tất cả anh em thì giống như vào hiệp 1 mình ăn được cái mã kèo hiệp 1, hiệp 2 thấy kèo không ngon mà hiện tại anh em vẫn đang xả kèo tại anh em vẫn đang xả lời thì mình kêu anh em xả hết kèo anh em xả kèo hết anh em đã lãi được hiệp 1 thì cái hiệp 2 anh em bỏ anh em xả bỏ cái kèo đó cho dù nó ăn hay nó thua gì kệ nó xả bỏ là mình đã quề tiền trong trận đó rồi thì mình đã ăn được cái mã kèo hiệp 1 rồi mắc mới gì mà anh em phải ngồi gồng chi cho nó mệt đúng không đó quan trọng là chơi trang thì anh em xả kèo rất là dễ kiếm lợi nhuận cho anh em thì anh em xả kèo bỏ đó không cần chơi cái kèo đó qua kèo khác chơi đó quan trọng là anh em phải biết cái vấn đề mà anh em đang chơi bên mắt phải bên ngoài bắt cặp giống như anh em chơi qua ngoài qua thầu qua cò là anh em tỷ lệ anh em thua là hết 70 phần trăm rồi anh em khó có khi ăn được ở ngoài lắm thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em đăng ký trang để anh em vào chơi còn anh em nào mà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 tính một lần mà như tới, tới từng anh em đánh qua thầu qua cò anh em không có sợ thua và bởi vậy anh em mới âm nhiều giống như anh em đánh trận này anh em thua trận sau anh em gấp đôi gấp tiếp gấp ba gấp tư gì đó quên tới sáng anh em lỗ cả đống rồi từ đó tới từng anh em mới tính tới từng anh em không có tiền anh em tính thì người ta lại dí anh em thôi đó bởi vậy có trang anh em đăng ký vô nạp vô 5 triệu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 trước á, trên mọi đấu trường thì Real Madrid chỉ mới chỉ thắng được 5 trận thôi nha anh em và thua 3 trận thì trong cái 3 trận thua đó cái trận thua gần nhất của Real Madrid là để thua thằng Villarreal với cái tỷ số là 3-2 và thua thằng Barca nữa nè anh em và thua thằng uh, Barca thì nói chung Real Madrid cũng đã thua hết hai trận gần đây nhất còn bên phía Chelsea Chelsea thì trong 10 trận gần nhất Chelsea chỉ mới thắng được 3 trận thôi anh em thắng Dortmund nè à, thắng Leeds nè thắng Leicester City nè thì nếu nói về cái phong độ của Chelsea trong cái mùa này thì Chelsea nó đang có một cái bảng xếp hạng cực kỳ xấu ở ngoài hàng Anh luôn nha anh em đang đứng ở vị trí thứ 12 11 gì ở trên bảng xếp hạng Tuy mùa rồi Chelsea là cái đội bóng mà đang đứng top 2 nhưng mà mùa này Chelsea tuột tới cái top 11, 12 dưới bảng xếp hạng. Nhưng mà Chelsea được cái đã vô địch qua cái cúp C1 rồi thì Chelsea nó cũng đấu cúp rất là đáng gồm. Thì à, bởi vậy mình mới nhận định trận này cho tất cả anh em nằm một cái pha kèo bẻ lái cực kỳ gắt của thằng Chelsea này để cho tất cả anh em xem mà anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích à, hai thằng này gặp nhau đối đầu với nhau nha anh em. Thì trong 3 lần đối đầu của Chelsea và Real Madrid trên đấu trường cúp C1 thì anh em thấy thằng Chelsea đã thắng hai trận, thắng hai trận rồi nha anh em. Thì trận gần nhất là Chelsea thắng với cái tỷ số là 3-2. À, cái trận trước đó nữa thì Chelsea thắng với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy trong 3 lần đối đầu thì thằng Chelsea nó đã thắng hết hai lần. Nhưng mà cái, nếu mà tính cái phong độ của thằng Chelsea đã cúp C1 thì Chelsea cũng đã rất là đã cúp C1 rất là hay. Thì năm nay Chelsea nó đã bỏ lơ cái trận những cái trận đấu ngoài hạng Anh nó chủ yếu vào những cái trận đấu của cúp C1 thôi nha anh em thì tại sao anh em biết nó giờ nó có dù rướng lên cái vị trí top 4 là không còn cơ hội cho thằng Chelsea ờ, rướng lên vị trí top 4 rồi nhưng mà Chelsea có thể vô địch cúp C1 để mùa sau có cái bé à, ờ, đá C1 nữa khỏi cần phải tranh vị trí top 4 nha anh em thì bởi vậy Chelsea đang có một cái hướng đi cực kỳ khác lạ với những cái đội bóng khác đang thi đấu tại ngoại hạng Anh thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội à, trong cái lịch sử đối đầu của hai đội trong trận rồi mà Chelsea ăn với cái tỷ số 3-2 thì anh em thấy à, hiệp 1 thì Chelsea ghi bàn vào cái phút thứ 15 đó anh em thấy là Chelsea là đội ghi bàn trước và Chelsea ghi tới 3-0 3-0 xong thằng à, nói chung trận đó Chelsea ăn 3 3-1 nha anh em, ăn 3-1 thì vào à, hiệp phụ hiệp phụ à, ăn 3-2 anh em, ăn 3-2 thì anh em thấy đây 3-2 thằng à, Real 3-0 là thằng Chelsea là thằng ghi bàn trước 3-0. Anh em thấy Timo Werner ghi bàn nè, à, Antonio ghi bàn nè. Thằng uh, Mao ghi bàn nè thì Chelsea là cái đội ghi bàn trước ba bàn thì anh em thấy nếu mà đánh giá về cái phần mà thằng Chelsea đó thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Chelsea trong cái trận đấu này được anh em nằm mã kèo dưới trong cái trận này thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao thì anh em biết thằng Chelsea một nó đang có một cái, cái chuỗi thất vọng cực kỳ um, đáng xấu hổ ở cái giải đấu ngoại hạng Anh. Nhưng mà Chelsea nó đá cái cúp uh, C1 thì cực kỳ đáng chú ý cho tất cả anh em tại vì bây giờ nó cứ cố gắng đá ngoài C1 ờ, đá ngoài giải đấu ngoại hạng Anh á thì nó cũng chả mang lại lợi ích gì cho thằng Chelsea. Nhưng mà thằng Chelsea cố gắng đá C1 nếu mà đọt cái cúp được của C1 thì Chelsea có thể mùa sau Chelsea có thể vào đá được cúp C1 nữa nha anh em thì cái đó mới là vấn đề quan trọng mà anh em cần nên chú ý trong cái trận này anh em đừng có nghĩ mà cái thằng à, Real Madrid nó đang có cái phong độ cực kỳ tốt nhưng mà anh em đầu tư vào cái mã kèo Real Madrid vì với cái mã kèo đó thì cái trận này không đều nó lọt vào cái mã tỷ số không đều thì anh em lại gãi kèo nha thì mình tiến vào phần gốc trong cái trận đó trước thì anh em thấy cái đội mà áp sân nhiều nhất trong cái trận đấu đó là anh em thấy thằng Chelsea nó tới 10 quả gốc mà bên phía thằng Real chỉ có một quả gốc thì anh em biết cái sự ép sân và cái sự tấn công nhiều của thằng Chelsea tới cái mức cỡ nào thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo mà thằng Chelsea chấp gốc hoặc là tài gốc trong cái trận này cũng rất là ok tài gốc thì nó không có khả quan cho mấy nha anh em tại vì thằng Real nó ít có tấn công nó phòng thủ thì nhiều mà nó tấn công nhanh thì rất là ít có quả gốc thì anh em không nên đầu tư vào cái mã tài gốc mà anh em đầu tư vào cái mã kèo là Chelsea được chấp gốc trong cái trận này luôn đó lợi thế cho tất cả anh em là Chelsea được chấp góc trong cái trận này thì anh em nằm mà kèo Chelsea được chấp góc thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao luôn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đang đánh giá với cái phong độ cao của cái thằng Real Madrid à, với lại được đấu trên sân nhà nữa thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là thằng Real Madrid chấp tới cái mã kèo 0,75 lần nha anh em 0,75 và tài xỉu 2.5 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là dưới tài thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo hoặc anh em thắng full trận rất là cao thì nếu mà thằng Real Madrid á, nó có thể thắng được thằng Chelsea trong cái trận này với tỷ số 2-1 anh em cũng húp được mã kèo tài nè kèo anh em nằm Chelsea anh em chỉ thua nửa kèo anh em vẫn lại đó anh em nếu mà 2-1 nghiêng về bên phía thằng Chelsea thì anh em lại húp full hai mã kèo hoặc là Chelsea có thể ăn 3-1 hay là 3-2 hoặc là hai điều gì đó. Anh em cũng hút full hai mã kèo đó đầu tư là anh em phải đầu tư mà anh em hướng lường sau anh em hòa kèo hoặc là anh em ăn full hai kèo chứ anh em đừng có tính mà cái đường mà anh em thua full hoặc là anh em ăn full thì rất là khó cho tất cả anh em nói chung bóng đá không ai biết trước được điều gì hết đó anh em nhiều khi nó nằm cái mã kèo lọt khe thì anh em lại thua hai mã bởi rất rất là bình thường luôn thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo là anh em nằm thằng Chelsea được chấp 0,75 đó anh em vào mạnh tay từ đầu trận cho mình luôn nha là Chelsea được chấp 0,75 tài xỉu 2.5 anh em vào tài mạnh cho mình thì trong trận này mình dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 cho Chelsea hoặc là có thể hai điều luôn thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo tài mạnh cho mình thì hiệp 1 anh em cứ vẫn cứ nằm Chelsea được chấp 0,25 luôn đó là ba cái mã kèo mà anh em nên chú ý anh em chia đều ra anh em nằm ba mã cho mình thì cái tỷ lệ anh em lãi và anh em thắng rất là cao và anh em không có đường lỗ trong ba cái mã kèo này luôn nha đó là cái phần nhận định của mình và chốt kèo cho tất cả anh em ba cái mã kèo để anh em mạnh tay trong cái trận đấu này luôn nha thì còn anh em nào á mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em muốn chơi được nhiều mã kèo góc thẻ tỷ lệ anh em thắng rất là cao giống như anh em xem những cái trận trước đó mình đã nhận định cho tất cả anh em trong 10 trận gần nhất thôi anh em chỉ cần xem ít sơ lược ít thôi thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất mà cái tỷ lệ mình cập nhật và mình cho tất cả anh em nằm cái kèo góc thắng bao nhiêu phần trăm trong 10 trận mình đã cho tất cả anh em ăn full kèo góc kèo góc nào mà mình nhận định mình đưa lên là cái kèo đó ăn full đó anh em quan trọng anh em nên nhớ những cái mã kèo phụ là cái mã kèo để mà anh em kiếm lợi nhuận còn cái mã kèo chính là cái mã kèo để anh em đánh ghiền đánh để xem còn cái mã kèo phụ là mã kèo anh em kiếm lợi nhuận đó anh em chơi làm sao mà để anh em có lợi nhuận thôi chứ anh em chơi ghiền thì ton anh em lãnh lương tháng nào ra anh em sạch tháng đó với những cái mã kèo mà anh em yêu thích cái mã kèo kết của anh em là cái mã kèo um, đi xa bờ đó